6 dấu hiệu cho thấy sớm muộn bạn sẽ là người giàu có. Bạn thân mến, cuộc đời này chắc chẳng mấy ai không cầu giàu sang lắm tiền nhiều của. Vật chất không quyết định được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mà không có vật chất thì quả thực rất khó. Bởi vật chất chính là phương tiện giúp chúng ta có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống này. Thế nhưng có những người làm lụng đầu tắt mặt tối mà chẳng thấy tiền đâu, cứ kiếm được một đồng lại tiêu hết hai đồng Ngược lại có những người chẳng làm gì, chỉ hưởng thụ cuộc sống này thôi mà tiền vẫn cứ sinh ra tiền, chẳng bao giờ lo thiếu thốn. Có lẽ ngoài nguyên nhân do sự bất bình đẳng trong phân chia của cải xã hội, vấn đề của nhân loại mà tạm thời chúng ta chưa thể giải quyết, thì nguyên nhân to lớn cũng góp phần không nhỏ khiến cho tài chính của bạn luôn thiếu trước hụt sau là do chính tư duy và thói quen tiêu tiền của bạn. Tuy nhiên, nếu để quan sát và thấy có 5 điểm này xuất hiện thì chúng chính là dấu hiệu báo hiệu bạn sắp giàu có. Hãy cùng kênh khám phá xem năm dấu hiệu đó là gì nhé. Thứ nhất, bạn là người luôn sẵn sàng cho đi. Quả thực có không ít người giàu có nhưng rất keo kiệt, bùn xỉn, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, sống cuộc sống kham khổ. Hoặc họ chẳng bao giờ quan tâm đến người xung quanh mà chỉ bo bo giữ cho riêng mình. Nhưng quả thực, sống như vậy bạn có thấy sung sướng giàu có đến mấy mà nhân duyên không tốt, không ai thương quý, lại còn bị người đời cười chê thì cái giàu ấy để làm gì? Hơn nữa, sự keo kiệt buồn xỉn chính là con dao cắt xén đi phước đức của chúng ta nhanh và hiệu quả nhất. Thay vì cho đi một cách hào sảng và ta nhận được phước báo nhiều đời, thì những người bo bo giữ của có khi sự giàu có cũng chẳng kéo dài hết nổi kiếp này. Sự giàu có ngoài việc đến từ tiền bạc bên ngoài thì nó còn đến từ thâm tâm của mỗi chúng ta. Bạn thấy mình đủ đầy, no ấm từ tận trong tim thì tự khắc bạn sẽ thấy việc cho đi là một lẽ hết sức tự nhiên mà thiếu hơi thở thì chúng ta đâu thể tồn tại, phải không? Người keo kiệt thực chất là người luôn thấy thiếu thốn trong tâm hồn nên họ mới phản xạ bằng cách giữ thật chặt tiền của, chỉ sợ nó trôi đi mất. So với một người, tiền có thể ít hơn nhưng lại luôn lấy cho đi làm lẽ sống thì ai mới là người giàu có? Chắc tôi cũng không cần phải nói với bạn nữa. Hãy thực hành sự cho đi mà không cần nhận lại. Làm phước, bố thí, cúng dường bằng tất cả những gì bạn có. Bạn sẽ nhận thấy nỗi hạnh phúc không gì sánh nổi của sự đủ đầy thấu tận tâm can từ cái tâm của một người biết yêu thương cuộc đời, yêu thương con người. Thứ hai, không bỏ giờ những gì đang làm Cách đây vài năm, tôi hỏi một người bạn rằng cậu ta muốn làm gì? Tôi đang muốn mở quán nét, người bạn ấy chia sẻ. Rồi năm sau, không thấy mở quán nét thì tôi mới hỏi lại. Giờ quán nét mấy ai chơi? Chắc năm nay tôi mở quán karaoke. Người bạn tiết lộ. Rồi năm tiếp theo gặp lại, tôi thấy quán karaoke vẫn chưa mở. Chắc tôi bỏ karaoke mở cà phê thôi. Người bạn này cho biết. Sau cùng, Tôi thấy cậu ta vẫn không làm gì cả và ở nhà ăn bám bố mẹ. Lý do có thể bạn cũng hiểu, đó là cậu ta sợ thất bại. Tất nhiên thất bại ai cũng sợ, cũng như làm gì cũng phải tính toán và cân nhắc. Nhưng có một điểm khác nhau giữa người giàu có và người không giàu có. Đó là người giàu một khi đã làm là họ làm rất quyết liệt và dữ dội. Nếu bạn là người như vậy, một khi đã bắt đầu bạn sẽ làm đến cùng chứ không kiếm cớ bỏ dở. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ giàu có trong tương lai. Con đường kiếm tiền lập nghiệp không bao giờ dễ dàng và không dành cho những người làm việc gì cũng chẳng đến đầu đến đũa, không dốc sức nỗ lực. Quyết tâm lớn lao và trách nhiệm với chính những gì bạn bắt đầu chính là hành trang lớn giúp bạn biến mọi giấc mơ hiện hữu ở thế giới vật chất. Và đó chính là phẩm chất kiên cường, bền bỉ của một chiến binh thực thụ. Thứ ba, kiềm chế được ham muốn vật chất để dành tiền đầu tư. Chúng ta hãy cùng đến với một ví dụ khác nhé. Warren Buffett, năm 30 tuổi, có trong tay một triệu đô la và hiện tại ông là tỷ phú giàu nhất thế giới chứng khoán. Bí quyết là gì? Chính là đầu tư mỗi ngày. Tay đấm nổi tiếng thế giới Mike Tyson, năm 30 tuổi, có trong tay những 500 triệu đô và hiện tại có thể nói là tay trắng. Bí quyết là gì? Cứ ăn chơi tẹt ga, không nghĩ gì tới tương lai. Nếu hiện giờ có một tỷ xuất hiện và bạn bắt buộc phải chọn, mua một chiếc ô tô mới và đầu tư, bạn sẽ chọn phương án nào? Ai cũng biết đầu tư thì sinh lời, còn mỗi ô tô thì lỗ hàng năm. Nhưng cá rằng phải đến 80% sẽ chọn cho mình một chiếc ô tô mới Thậm chí những người có ô tô rồi thì vẫn sẽ nghĩ tới việc lên đời một con xe rộng rãi, hiện đại và sang trọng hơn. Tất nhiên tôi không muốn nói tới đúng sai trong cách bạn đưa ra lựa chọn, nhưng phải thừa nhận rằng nếu bạn có khả năng kiềm chế ham muốn, thay vào đó bạn dùng tiền đầu tư thì chẳng mấy chốc mà bạn sẽ trở nên giàu có. Thứ tư, yêu tiền có kỹ năng kiếm tiền. Có thể bạn sẽ khó hiểu khi nghe đến dấu hiệu này. Tiền thì ai mà chả yêu, còn kỹ năng thì đâu phải ai cũng có. Nhưng thật ra, chìa khóa cho sự nghèo mạt kiếp chính là việc coi tiền như công cụ, như nô lệ, cứ có tiền là tiêu pha thả ga, không lo tiết kiệm cho tương lai. Vậy thì đó đâu phải là yêu tiền. Còn có một kiểu người nữa, họ ghét tiền thật, bởi câu cửa miệng của họ là lắm tiền thì cũng làm gì. Cướp của giết người hay cháy nhà một trận là mất hết. Thà cứ bình thường chẳng ai dòm ngó thế này còn hơn giàu mà lo ngay ngáy. Thực sự đó là tư duy ngắn ngủn của những người chưa bao giờ thực sự làm chủ được đồng tiền, mà chính xác họ luôn phải chạy theo tiền bạc như nô lệ. Có thể họ không nghèo, nhưng chắc chắn họ sẽ không giàu được. Khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta chỉ muốn giữ chặt người đó bên mình, ngày ngày gặp người đó cho thỏa nỗi nhớ mong. Vì vậy, người biết cách yêu tiền đích thực cũng sẽ giữ chặt tiền bạc bên mình, thậm chí tìm cách làm cho nó sinh sôi nảy nở mỗi ngày. Cũng giống như bạn sẽ hạnh phúc khi người yêu của bạn luôn biết cách chăm sóc bản thân cho đẹp hơn về ngoại hình lẫn nội tâm vậy. Hơn nữa, nhiều người nói tôi muốn giàu nhưng bảo học kỹ năng kiếm tiền thì lại viện đủ thứ lý do để né tránh. Mà lý do lớn nhất chính là sự lười biếng, ngại thay đổi, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu không biết yêu tiền và thiết lập kỹ năng kiếm tiền đúng đắn thì chắc chắn chẳng tài bảo nào chịu đến với bạn. Thứ năm, công việc bạn đang làm có khả năng trở nên giàu có. Có một sự thật rất phũ phàng là bất kể bạn có tham vọng lớn, làm việc chăm chỉ hay không ngại khó, nhưng nếu bạn làm những công việc không giúp bạn giàu được thì cho dù hết đời, hết kiếp, bạn cũng không giàu nổi. Lấy ví dụ như lái taxi, cho dù bạn có nhận thêm cuốc làm việc tới 2 giờ sáng mỗi ngày thì bạn cũng chỉ có được thu nhập ổn với vài chục triệu mỗi tháng, chứ để giàu có hay trở thành triệu phú được là chuyện không tưởng. Để trở nên giàu có, bạn phải làm những công việc giúp bạn trở nên giàu có. Đây là điều căn bản và luôn đúng nhưng lại chẳng mấy ai tìm hiểu. Họ cứ đi làm công hay làm tư và tự hỏi tại sao mình không giàu. Thực chất, để trở nên giàu có thì chỉ có hai hình thức là kinh doanh và đầu tư. Từ kinh doanh hơi tối nghĩa nhưng có thể hiểu nó là làm chủ một dự án hoặc việc buôn bán, có người làm thuê cho bạn. Đó có thể là kinh doanh sản phẩm, kinh doanh con người, kinh doanh chất xám. Còn đầu tư có thể hiểu rộng là đầu tư trong mọi góc độ để sinh lời. Có người nói rằng lương giám đốc của tập đoàn lớn khoảng 350 triệu đồng trên tháng là giàu và chẳng phải họ vẫn đang đi làm thuê đó sao? Tất nhiên chúng ta luôn có trường hợp hy hữu cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, để trở thành giám đốc với số lượng hiếm có như vậy thì vấn đề tuổi tác và kinh nghiệm là yếu tố bắt buộc. Hơn nữa, trách nhiệm cao cũng như áp lực công việc có thể sẽ khiến họ nghỉ việc cũng như bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Và ngoài ra, sự làm thuê của họ cũng theo cách rất đặc biệt. Có thể họ được góp cổ phần vào công ty họ đang làm. Ngoài ra, những người có mức thu nhập cao ngất ngưởng như vậy lại hiếm khi gửi tiền vào ngân hàng sinh lời, mà họ sẽ đầu tư vào những hạng mục khác nhau miễn giúp tiền đẻ ra tiền nhanh nhất tùy theo mức độ chịu đựng rủi ro của họ. Thứ sáu, bạn luôn lường trước các rủi ro và có phương án ứng phó. Đây là một phẩm chất không thể thiếu của một người nghĩ lớn làm lớn. Hầu như những người thuộc tầng lớp lãnh đạo giỏi giang trong xã hội chẳng ai lại dám đương đầu với rủi ro mà chẳng có phương án phòng bị nào. Đồng thời họ cũng chuẩn bị tinh thần để không gục ngã trước những thất bại tạm thời. Vì vậy nếu bạn sớm có phẩm chất này thì hãy cứ yên tâm, nhất định sớm muộn bạn cũng sẽ thành công và giàu có. Bạn thân mến, trở nên giàu có là đích đến của đa số chúng ta trên hành trình cuộc đời. Có người thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên sự giàu có đến với họ rất sớm. Nhưng cũng có những người bước vào hậu vận mới có được tài bảo. Nhưng dù là giàu có ở độ tuổi nào, chúng ta cũng cần có những phẩm chất cũng như sự chuẩn bị thật chu đáo để chiêu mời vị thần của sự thịnh vượng đến với mình. Mến chúc tất cả các bạn sẽ luôn sáng suốt, tĩnh lại, tìm ra con đường đúng đắn của mình, giúp tài bảo luôn gõ cửa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.